cái bồn nó dài như vậy nè và nó có thêm một cái đường ờ, đường tròn ở phía dưới này để ký hiệu là cái bồn tắm nằm còn nếu mà bồn tắm đứng thì nó chỉ đơn thuần là một cái cái, cái ô vuông thôi đúng không hai bồn gỗ còn bồn tắm nằm ví dụ căn này nha căn này không có bồn tắm nằm căn này cũng không có bồn tắm nằm luôn bồn tắm đứng thôi chỉ có ba phòng ngủ chỉ có ba ba phòng ngủ là có bồn tắm nằm nè cái ký hiệu bồn tắm nằm là nó có cái đường bo nè ở phía góc phía dưới nè thường ở những cái tường mà lớn như vậy chắc chắn là sẽ không đập được nè tại vì nó là tường chịu lực và nó thuộc về kết cấu tòa nhà chắc chắn là không đập được những cái tường đập được là những cái tường mỏng như vậy cái nét mảnh như vậy là và trong nội bộ như nhà nhá thì mình vẫn đập được nhưng mà ở đây nó còn liên quan đến thêm một cái đó là cái kết cấu khi mà bên kỹ thuật họ đi những cái đường ống như là wifi điện nước đèn rồi này nọ họ sẽ đi âm ở trong cái tường này cho nên khi mà mình đập á, thì cũng phải liên hệ với bên kỹ thuật coi là có đập được hay không tại vì nó ảnh hưởng đến đường ống ừ. kỹ thuật đường, đường điện khả năng cao rồi ờ, đa phần anh thấy sẽ rất là khó ờ, cái này phải nhờ bên kỹ thuật đối với này là mọi người thấy là hai phòng ngủ là nó nó có một cái đường ngăn nè và nó là tường lớn tường bự nó là tường kết cấu chịu lực bên đây căn này cũng tương tự là mọi người thấy là tường rất là lớn luôn ở chỗ những cái tô mà nó ngoài 200 nó lên tới 400 hoặc là 600 như thế này nè nó là cái cái kết cấu chịu lực của tòa nhà mà nó dày nè đúng rồi nó dày như vậy nè chắc chắn là sẽ không đập được nếu mà còn đập với cái vực vệ sinh nó cũng không đập được nha mọi người biết tại sao vệ sinh nó là đi không vô cái hệ thống tổng của tòa nhà nó thông từ trên xuống dưới các nhà mà các bạn đập thử các bạn đập cái cái nhà vệ sinh riêng của căn hộ mình thôi các bạn dời ra chỗ khác thì làm sao các bạn đấu nối với cái hệ thống của tòa nhà cho nên cái việc mà đập vệ sinh là gọi như là bất khả thi đó để mình có thể đặt được những cái tường gọi là tường ngăn giữa hai cái không gian như là uh, giữa phòng khách của căn này và cái phòng dạ là chắc phòng này là phòng phòng này là phòng gì vậy à không phải phòng ngủ cái phòng này là dạng như là cái uh, walk closet à. tức nghĩa là cái cái phòng thay đồ á thì tập maybe là thông qua được bằng cái lối này nhưng mà phải hỏi về kỹ thuật là cái chỗ đó có ảnh hưởng tới kết cấu hay không thì mới đặt được nha ừ đúng rồi walking set là cái dạng mà cái chỗ phòng thay đồ mà các bạn có một cái không gian rộng rãi để các bạn có thể mà tự do buông lụa phòng thay khô á ờ. nhưng mà cái cửa ở đây kỳ lắm nha nó có nó để ký hiệu như vậy rồi nó sẽ là cửa gì cửa của của vào mấy lối căn hộ này là sao hỏi cụ thể cái cửa cửa vào á cửa, cửa vào căn hộ à, cửa vào căn hộ á tức là em hỏi cái cửa vào căn hộ nó vô được nào á hả nó, đúng là nó có cửa đó nhưng mà nó thiết kế kiểu gì mà nó không mở kiểu dạng như ký hiệu mở cánh giống như những cái căn hộ khác à rồi ok hiểu cái này rất là hiểu ý sủ rồi ờ, cái này cũng hơi lạ là bên ờ, ừ. chủ đầu tư họ lại không có thể hiện cái phần cửa vô từng căn hộ ví dụ cái căn hộ góc này nha thì bây giờ cái lối vô nó là sẽ nằm ở đây nè nhưng mà họ lại không vẽ cửa đúng không nó, à, nó không vẽ ra cái vô cái này là phải hỏi bên chủ đầu tư để họ giải thích chứ nó cũng cái này mọi người đừng <laughs> cái layout chi tiết từng căn hộ có ờ vậy hả nhưng cũng lạ rồi ok lát hồi mình sẽ vô mình nói cái đó cái này để mình nhìn cái tổng quan trước nha lát hồi mình đi vô cái cái nhà chung rồi ờ, mọi người nhớ cái tầng điển hình của mình nó sẽ từ tầng 6 đến tầng 18 ha rồi qua tầng 19 của mình là hồi nãy mình nói bên khách ht một nó có một cái sky terrace đó thì nó sẽ cái hai không gian còn lại thì nó sẽ là vẫn là căn hai phòng ngủ căn hai phòng ngủ tầng này lên khá là đẹp đấy bước ra một cái là sân vườn luôn có nguyên cái sân vườn riêng sử dụng luôn ừ, ừ. giá giá cao ừ. tầng rất là đẹp và các tiện ích cũng có và số lượng căn hộ cũng ít rồi bây giờ qua cái tòa t 2 t 2 sao cái mặt tiền này quá đẹp rồi đúng không ừ. góc này cũng đẹp nữa nè hôm nay vừa nhìn được ở cô và nhìn xéo được qua đây luôn ừ. còn cái mặt sau này thì bị nhìn qua cái tòa đối diện nè góc này cũng đẹp nói chung là t 2 là chỉ có góc này là hơi bị yếu điểm nhất yếu điểm còn ba cái mặt này là đều ok riêng hạt cây một này cái góc này lại là ưu điểm nhất ừ. ba ừ. cái mặt này thì gọi là xong phía sau này bên kia nó xây lên thì phải ờ, bắt buộc lấy tầng cam thì mới nhìn được xong ừ. chỉ có mấy căn nước lát xứ lại ven nó thì mới thấy xong nhưng mà cái căn ben ở bên này là nó thiết kế như vậy nè à, vậy hả? ừ, nó hay lắm rồi đó,